Xin chào anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở sòng sới để giúp cho anh em có thêm tỷ lệ chiến thắng khi mà anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp thì à, cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hột tài xỉu báo dung bốn mặt anh em nhé thì anh em cũng đã biết cái bộ đồ chơi hột tài xỉu dung bốn mặt này nó hiệu quả như thế nào và nó báo chuẩn xác cho anh em ra làm sao đúng không ạ thì với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hồ tài xỉu dung bốn mặt này nó cũng như cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu dung sáu mặt thôi anh em nhé thì ở đây nó sẽ có hai nhịp không hai mặt không dung đó chính là mặt 3 và mặt 4 còn bốn mặt còn lại nó sẽ báo đủ cho anh em thì ở đây đây nó chính là một hột mà tôi đã làm sẵn cái chip dung bốn mặt vô trong ờ, một hột tài xỉu này đó và mặt ba mặt bốn không dung đúng không ạ kia là công thức báo dung của bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung một tài xỉu dung bốn mặt này thì khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất vô sòng sới là nó sẽ báo đủ bốn mặt cho anh em à, cái bộ đồ chơi này thì tôi bao cho anh em nước muối nước muối nổi nam châm không hít dọi đèn thì trong được tầm 90 à, phần trăm 95 phần trăm anh em nhé cái bộ đồ chơi này cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hồ tài xỉu dung bốn mặt này nó sẽ trong hơn cái bộ đồ chơi 6 mặt đó thì uh, bộ đồ chơi uh, báo dung 6 mặt thì nó chỉ trong được tầm 80 ờ, 85 phần trăm thôi còn uh, hồ tài xỉu bốn mặt này bốn mặt báo dung này thì uh, nó sẽ trong hơn cho anh em được 95 phần trăm đến 90 phần trăm đó thì uh, anh em nào mà sử dụng qua những bộ đồ chơi ở bên cơ sở bên tôi rồi thì anh em cũng biết những cái bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em nó hiệu quả và nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào rồi đúng không anh em thì à, ngay bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em để cho anh em uh, tiết kiệm thời gian hơn và anh em có thể hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hồ tài xỉu báo dung à, bốn uh, mặt này thì ở đây anh em có thể thấy là nó sẽ có một công nút công tắc tắt và mở thì khi anh em luồn được cái bộ hột này bên trong sòng sới là anh em à, chỉ việc gắn nút công tắc khởi động của máy là anh em chơi thôi nó sẽ dùng cho anh em một nhịp này nó và cái máy này cái độ bắt xa của nó thì khoảng hai mét rưỡi đến 3 mét anh em có thể nhét vào bất cứ đâu túi quần túi áo hay là bất cứ đâu mà anh em muốn à, nó báo đủ bốn mặt cho anh em anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này ở tay tôi sẽ cảm nhận độ dung test cho anh em xem anh em nhé chén đầu tiên thì uh, máy trong này báo là có mặt nhất dung một ngắn anh em nhé mặt nhất thì anh em đánh nhất xỉu đúng không ạ khui cho anh em đó 116 nhất xỉu đúng không anh em tiếp tục trong này à, máy báo không dung không dung có 34 không dung này thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em à, đánh ba bốn tùy theo à, ý muốn của anh em anh em nhé khui cho anh em không dung này không dung có ba bốn đúng không ạ khui có mặt ba đó một ba sáu xỉu đúng không anh em anh em thấy cái bộ đồ chơi này là báo hiệu quả và chuẩn xác không ạ đó chỉ mất vài giây là anh em biết được cái máy này báo đủ cho anh em bốn mặt anh em nhé tiếp tục chén này máy báo một ngắn một dài một ngắn một dài thì là có mặt lục đúng không ạ anh em đánh lục tài đó tiếp tục khui cho anh em lục tài đó 156 đánh lục tài đó, anh em thấy sao ạ anh em thấy cái bộ đồ chơi này là báo hiệu quả và chuẩn xác không nó báo chuẩn xác đến 100% luôn anh em nhé không có tỷ lệ phản tiếp tục bên trong này báo cho tôi biết là bên trong này à, dung một dài thì à, dung một dài có nhị đúng không anh em khui cho anh em này đánh à, nhị xỉu đó hai bốn năm thì chén này tôi đánh nhị xỉu thì đem một cái là nó lên con tứ con ngũ thì cái chén này coi như là phản thế hột thì đem thì anh em chịu thôi anh em nhé tiếp tục test cho em chén cuối cùng này máy rung hai ngắn hai cái mắn hai ngắn thì là có mặt ngũ đúng không anh em anh em đánh ngũ tài đó. ngũ tài thì để xem là chén này có phản thế hột nữa không khui cho anh em không thể nào phản được nữa rồi đúng không ạ 445 đó thì vừa rồi anh em theo dõi video thì à, anh em cũng thấy cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ báo chuẩn xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung hột tài xỉu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 thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của bên cơ sở bên tôi tạm biệt anh em